away. thương và chân thành cảm ơn đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả thành tích và đóng góp to lớn đó bước vào năm canh tí 2020 nội dung có rất nhiều sự kiện trong đại của đảng ta và dân tộc ta năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng với quyết tâm cao niềm tin ấy toàn đảng toàn dân Thank you.